các bạn hàng đầu tiên các bạn được con cá he nè à, mồi à, mè đang mè mè đang bơi nha đó con cá he chưa mình ủ được à, qua một đêm rồi mà hồi nãy mới xảy con cá hơi bị khủng luôn các bạn à, tưởng dính rồi chứ dính được con à, cá he ờ là ok rồi à, con cá he nè đã chưa rồi cho em nó xuống à, xuống nước xuống vỏ là ok liền à, hôm nay mình à, đi câu cá sông nha các bạn đấy câu cá sông nè sông à, nước ta nước có rất là đục luôn và không biết là đây chiều mình kiếm được à, con cá gì nữa đây hy vọng được vài con cá mè dinh hoặc là cái đó hài hài để mình quay cho các bạn xem bạn nha khủng các bạn ơi mè dinh nè đã chưa trời ơi to nè ồ đã các bạn ơi cá sông nha mồi mè đang bơi nha các bạn đã chưa cuộn cá kìa trời trời không cá nè trời ơi to nè đã chưa sướng cảm giác thật là phê các bạn các bạn câu xong là cá cỡ này là ok các bạn ơi cá đã chưa đây bỏ em nó vô trong vỏ sẽ ok liền đấy đất nó rất là sâu các bạn đó em phải lội xuống dưới kia kìa đó đấy, con cá nó bỏ xuống đó được phật này tới 2 mét lận mới lội xuống bắt bỏ xuống dưới nước được các bạn cũng hơi là phê đó chèo lên rất rất phê luôn đây còn cá he anh em ơi nè dính lăng xê he he cá he xong nha các bạn à, mời à, vẫn mùa cũ nha mời cám ra mè đang bơi nha các bạn đấy đây là cá cá hai sông nè đã chưa hôm nay chiều nay dậy giải trí thôi các bạn ơi chắc hôm nay chắc về sớm quá kiếm à, vài con để mình quay cho các bạn xem thôi đây mới ăn mới giật dính luôn nè mình không à, quay kịp thì cá nó ăn à, xong mới ăn mới giật liền giật chậm là là nó dễ bị sảy các bạn nè đây các bạn Lên được con cá he đó bạn Nè Có vía đẹp kìa Ồ Còn kỹ năng các bạn ơi Kìa nó mới giật giật giật cái cái cái, cái cần kìa Ê cá he nè đã chưa <laughs> Đấy <laughs> Chia sẻ niềm vui thôi các bạn cái he nè con một cá mà cá he này ăn mạnh ghê các bạn He cá mì dinh <laughs> Lên hàng các bạn ơi Nè cá mắt lòi nè thấy không cái con cá này cái ờ, cái con mắt nó ờ, lồi lồi lồi ra đó các bạn đó mình gọi là nó là con cá à, mắc lồi đó nè dễ thương chưa đó, đó, đang ngớ chào, chào, chào các bạn nè hài <laughs> thật các bạn Mồi hiệu quả ghê dính cá mè dinh rồi à, rồi cái gì ta cá he cá he đỏ he đuôi đỏ với lại cá mắt lồi dính cặp cặp không à okay. mấy con cá đang quẩy ở dưới à, dưới nước các bạn Hết nè đã chưa đã chưa nè Cá mắc lòi <laughs> Hài thiệt Ơ mấy con kia, con kia, mấy con kia Đó, đó, kia kia, kìa Gì vậy con kia Không biết nữa Vợ phát lên cần lên luôn kìa Coi, coi, coi, coi, nó vợ phát nữa, giật nó lên Cá nhạy kìa các bạn Kìa, thấy vợ cần không? Đó Cảnh nó vợ cần luôn Hàng bạn ơi Giật, giật Đó chính không tôi thấy được nó giật cái đó hai ba lần phát cái gì đó mà nhẹ tao nhẹ bóng luôn á kỳ vậy ta chính cá kìa kìa cái cá kìa ờ kệ có hàng rồi các bạn ơi xong mà kiếm mới lớn này hơi hơi hiếm cá nhỏ nhỏ thôi được rồi văng qua bên kia bên kia xong luôn được có dính được cá các bạn đây một con cá à, cá he he bự luôn các bạn thật hình chưa chưa à, cá he nè đã chưa đã chưa <laughs> con cá he à. ê, ê, ê. gỡ nó ra cho anh vào trong giỏ sẽ ok ngay rồi hi hi cá he các bạn công nhận ở đây nhiều cái he kìa các bạn à, mình coi cái cái mồi à, mẹ đang bơ này à, ủ qua một đêm xong rồi sáng mai đi câu trộn thêm à, cám gà con với lại à, bột chiên giòn me gian với lại hai quả chú chín đấy lên được cá cá cá he cá mè dinh rồi cá cá mắt lòi các bạn đấy rất ok chưa xong mà cá cỡ này là ok các bạn <laughs> à, bây giờ thằng em mình sẽ à, quăng ra ngoài à, qua bên kia sông bạn gần qua bên kia sông luôn à. đấy mạnh đó ui gần qua bên kia sông đó bạn ơi còn phải chừng 5 mét ra à. <laughs> sông lăng ngà mà các bạn <laughs> hài dơ vâng rất là mạnh luôn đấy vậy mới hào hứng các bạn quan cỡ đói mới sướng lo được cái câu lần quan cỡ đói đó cho sướng các bạn để mình săn cá khủng bên kia bạn sợ bên đây không có cá to mình quăng bên kia đến lên, lên, lên ngay nó có heo heo heo vàng bự luôn các bạn đã chưa <laughs> hay đây các bạn à, cặp máy sông này rất nhiều à, nhãn lồng các bạn mình tính uh, bớt một ít về mình uh, xào các bạn xào nấu canh à. nhãn lồng này đất chưa Đấy. chúng ta lấy một ít ngọn về xào thì nó canh ăn nó, ngon các bạn lòng này ăn ngon lắm nó nhẵn nhẵn nó ngon ngon lắm bạn cái đọt nó cái đọt nó sẽ ok ngay rất có nhiều các bạn cặp mấy sông nè cái lòng này bên chúng ta rửa sạch sẽ đi chúng ta à, xào lên rất là ngon các bạn Đấy. mình à, sẽ bớt à, một ít về nhà mình xào các bạn xào hoặc là nấu canh cũng được ngon chưa tuyệt vời tuyệt vời thì tuyệt vời hơn các bạn quá trời luôn bạn ơi thao hữu bức bạn ơi nè làm xong rất là ngon luôn Ê, đã chưa đã chưa thơm ngon Đó. sẽ bớt một ít à, về nhà mình à, để mình à, xào rất ngon các bạn Đó. quá trời luôn tao hội bức các bạn một chậu bốn năm đọt luôn nè đọt còn ờ, non nớt không à đọt ngon không cái này là ngon nhất rồi các bạn Đấy, em mình đang chờ cá nó ăn ở đằng kia kìa sao dạ, chụp cần thuốc hả à, kiếm bơm mới chăn lòng về chiều nè sao hả các bạn ơi Đấy. thì à, hiện tại giờ cũng à, ờ, 4 giờ rồi anh em mình à, tính à, câu một xíu nữa về tại vì ờ, lâu rồi chưa có đi câu cá sông hôm nay thử cảm giác ờ, một lần để câu cá sông ờ, như thế nào các bạn đây thì mình cũng đã cũng gần hết mồi rồi à, đây là mồi mè đang bơ của mình nè mình đã làm xong rồi mình bỏ cái bịch á kính lại mình đã để được một ngày rồi à, cái chiều hôm nay mình đi câu mình trộn thêm cám gà con với lại bột chiên giòn mezan với lại hai hai hai quả chuối chín chuối à, loại nào cũng được các bạn chín mùi là ok đó vậy thôi các bạn trộn xong rồi các bạn à, câu liền ngay ta câu luôn nó lên cái mùi à, đặc biệt lắm các bạn để hợp cho chúng ta câu cá sông rất ok các bạn đấy nè à, mình à, câu xong mà mình à, câu bằng à, chùm nho các bạn độ dính cá sẽ cao hơn tại vì mình có bột chiên giòn rồi á nó tạo ta độ kích dính cao quá để người ta quăng mồi nó đỡ bị đã mồi các bạn à, nãy anh em mình nó cũng đã quăng à, ở ngoài bên bên kia sông rồi nè đây là đây là cái sông của chúng ta nè sông à, rất là rộng luôn nè à, bên bên kia là rừng à, rừng chấm á các bạn à, rừng cắt tiên rừng cấm á nè đây cảnh vật nè cặp máy sông rất là thoáng xong này hoa gốc các bạn ơi mình quăng lăn xe từ nãy giờ mà nó không có bị uh, dính gốc các bạn rất ok luôn đó nè để quay lại mình thấy là muốn nhất là cái ờ, cái đám uh, nhãn đồng mình đã quơ qua hết mớ rồi đó đó mình quơ hết uh, mớ cái nhãn lồng mình nè chiều về mình uh, xào ngon các bạn chấm nước mắm ngon lắm không gần nữa <laughs> ok ok luôn đấy cộng ít mồi nữa chắc khoảng cái chừng à, chút nữa anh em mình sẽ cũng cần về các bạn ơi ê thôi con con kìa kìa kìa kìa kìa sụp sụp cần xuống không kìa ăn nhẹ hả co canh canh canh ờ, là, là, là, quấn phát đi có không có rồi ờ, anh em mình à, cũng cần về thì bây giờ cũng đã mấy giờ mấy rồi mà điện thoại không phép pin nó cũng à, gần hết rồi để mà quay xíu nữa mà có cái nữa thì không quay được anh em xem thì anh em buồn lắm đó các bạn đây các bạn vào đây các bạn ở đây gian nắng nhiều quá lời mà mặt mãi rồi đen thui hết trơn mùi hôi dậy ôm um sùm hết các bạn ơi trời ơi, rất rất là nóng luôn nè trời rất là nóng luôn thôi à, video mình ở đây là kết thúc nha các bạn à, Cảm ơn các bạn đã xem à, video này à, của mình nha Hôm nay mình lần tiên mình đi câu cá sông Thử nó như thế nào Và sẵn tiền mình test mồi à, mè răng bơi cho các bạn xem luôn Rất ok Không được cá to nhưng mà được à, mớ cá mè dinh Với lại à, cá cóc Và lại cá à, bắt lòi các bạn Với lại cá à, cá he he heo đỏ Ok các bạn rồi à, mình cũng xin à, chúc các bạn à, thật nhiều sức khỏe để đón xem những bài mồi của mình à, vui vẻ nha và sẽ câu được thật nhiều cá từ mồi của mình và đừng quên chia sẻ à, bài mồi của mình với lại à, tất cả mọi người các bạn chào các bạn nha à, mình sẽ à, review mấy con cá để mình quay cho các bạn xem nha các bạn đây đây mấy con cá của mình nó đang ở dưới kia kìa cái động dưới kia kìa mình mới sống sắm sống cái động mới rồng rồng này ok lắm các bạn rẻ lắm có 70 ờ, ngàn một cái à mà đựng cá thì ờ, thôi hồi đựng luôn đây đây kết quả đây kết quả đây xong nó hơi hơi cao các bạn bật hơi cao đi nó hơi phê xíu đây mở ra mở ra đây các bạn đấy hấp xuống hấp xuống mở đây đây thấy những con, con chú cá he vàng của chúng ta đã chưa đấy nè cá mì dinh rất là to luôn nè con này chắc nửa ký á các bạn nè đã chưa ồ to đã chưa đã các bạn nè <laughs> cá sông là cá tuyệt vời nhất á các bạn thịt rất là dai ngọt rất là ngon ngọt các bạn đấy đây là cá mì dinh ta nè đấy còn đây là cá à, cá he vàng nè các bạn cái he đỏ nè đã chưa đó cái he đỏ nè đó đuôi nó có cái à, cái đuôi đỏ nè đó đây đây cái he nữa nè để thương chưa à, chung lại là không có gì ngon bằng à, cá he các bạn đây là đây là đây là cá mắc lòi các bạn còn gọi là cá rảnh hay, hay là cá cóc gì đó mình cũng không rành lắm mình biết là cá mắc lòi này là con con mắt nó lòi lòi lên này là, là con cá mắc lòi các bạn vậy thôi à, à, chào các bạn nha và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo của mình các bạn xin chào và hẹn gặp lại nha các bạn nha